mấy bạn coi bộ đồ mình đang mặc nè đó bạn thấy mình đang mặc bộ đồ gì không trông mình ngầu không trời ơi trời hiện tại là phong đang đóng vai là ác quỷ các bạn ơi đó thì phong sẽ đóng vai là con trai của thần chết nha đó bạn thấy bộ đồ của phong nhìn ngầu không ngầu ơi là ngầu luôn chứ ai như bộ đồ của sam bộ đồ sam mặc nhìn xấu quá à trời đất ơi tôi là trắng tươm tớp phải không đó là trắng đẹp đẽ hiểu không đó ông là đen thùi lùi đỏ thùi lùi chứ cái đỏ thùi lùi đỏ xấu xí hiểu không tào lao tào lao ok bạn ơi thì hôm nay nè các bạn thấy bọn mình đang ở đâu không đây các bạn coi nè xung quanh của mình chính là một căn phòng nhà bếp mấy bạn ơi đó thì cái căn nhà bếp này nó có gì bạn xem đây đầu tiên là có cà phê nè có xúc xích có trứng gà cà chua nè rau nè lại bánh mì rồi pizza tùm lum la luôn có cái canh nữa nè đó thì hôm nay nè mình sẽ cùng với sammy bọn mình sẽ cùng nhau thi đấu nấu ăn nha bạn nha lần trước có, có rất nhiều bạn kia rằng là anh phong ơi anh phong với chị sam gọi là thi đấu nấu ăn với nhau đi đó bây giờ cho nên là hôm nay mình quyết định sẽ thi đấu nấu ăn nha ok thì à, hiện tại là bạn đang thấy trước cái cửa hàng bán đồ ăn của chúng ta đang có một vị khách Hello, đó thì đây là một ông già râu trắng bạc phơ đó hình như là ông bụt hay sao á thì à, hôm nay mình sẽ bán đồ ăn cho những vị khách ở trước quán nha thì à, người nào mà bán được 10 điểm trước thì người đó sẽ win được không sam ừ, ok luôn ok, okay rồi thì bây giờ Trước khi vào video các bạn hãy thử đoán xem coi mình và Sammy ai sẽ là người giành chiến thắng nha Mấy bạn có 5 giây để comment để xem coi nha Nếu như bạn nghĩ là Sam thắng thì bạn hãy sạc hashtag Sammy Còn nếu như bạn nghĩ rằng là Phong thắng thì bạn hãy sạc hashtag Phong Cận TV nha Ok Rồi còn bây giờ thì không nói nhiều nữa Chưa bắt đầu nấu ăn thôi nào Let's go Let's go Ok rồi đầu tiên để mình xem cái ông này ổng ăn gì nha Thì bấm vô người của ổng nữa bạn ơi Thì ổng sẽ cho chúng ta những món ăn mà ổng cần nha Ổng cần ăn gọi là bánh mì sandwich nè à, hai cái bánh mì sandwich luôn nhiều nhiều vậy với lại thêm một bánh pizza và một bát súp ok quá đơn giản rồi ok nhận nhiệm vụ làm thôi thì đầu tiên thì mình sẽ lấy bánh pizza để mình nướng lên nha các bạn nha bạn coi nè ở ờ, đây có quá trời bánh pizza nè mình sẽ lấy cái nè sau đó mình sẽ đem lại cái lò nướng mình bỏ trong mình nướng nha đó nó đang nướng nè bạn ơi ui ui nó bốc khói kìa mày thấy không nó bốc khói nè thấy không đó quá đỉnh luôn tiếp theo nữa là làm bánh sandwich thì đầu tiên chúng ta làm bánh sandwich thì chúng ta cần có một cái bánh nè sau chúng ta sẽ để lên trên cái dĩa nè đó sau tiếp theo bạn hãy lấy rau nha đó bạn bỏ rau này bạn sắc nó ra xong bạn bỏ trên cái bánh đó tiếp theo nữa là bạn hãy lấy một cái trứng gà đó bánh sandwich thì là bánh sandwich trứng gà nha bạn nha mấy, mấy, bạn mấy bạn đem là cái chảo nè các bạn bỏ cái chảo đó thấy không nó đang chiên nè bạn đó ghê chưa nó bốc khói luôn nè trời bốc lửa luôn ghê thiệt chứ ok rồi tiếp theo nó là cà chua mình sẽ lấy cà chua nè mình đem lại đây mình sắc nó ra đó ok thế là xong bây giờ mình đã có được một cái bánh bánh pizza nè hồi nãy nó mới nướng chín nè bây giờ mình làm thêm hai cái bánh sandwich nữa là xong à, hồi nãy ông cần gì ta à ông cần ăn thêm một bát súp nữa quên mất mình sẽ lại đây mình lấy chổng một cái bát súp nha đây mình sẽ lấy một cái tô nè sau đó mình ở đây nó có cái nồi súp nữa bạn mình sẽ múc ra nha đó <laughs> ghê chưa ok à khoan còn bánh sandwich từ từ bỏ trứng gà nè sau đó mình sẽ bỏ cà chua lên sau đó lấy thêm một cái bánh nữa bỏ lên luôn đó rồi vậy chúng ta đã được thêm ờ, một cái bánh sandwich và chúng ta sẽ làm thêm một cái nữa tại ông này ông ăn đến hai cái lận bạn ơi. Ông này ông ăn nhiều ghê luôn á, đúng là ông bụng ăn nhiều vậy đâu luôn trời. Ok, lấy hai cái trứng gà nè, bỏ đây chiên, đó, chiên lên nè. Rồi ok. À, ông để tôi xíu nha. Ok, chiên lên chiên lên nhanh lên nhanh lên à, để xem coi nhanh lên nhanh lên à, khoan từ bây giờ mình sẽ lấy rau nè mình sắc nó ra bỏ nó trên đây đó ok sẽ đợi cái trứng chiên xong Bông ra ơi đồ ăn cẩn thận chảy đồ nha cẩn thận nha tôi nói trước vậy thôi trời ơi à trời tôi làm sao làm cháy được bà không làm cháy thôi chứ mà làm cháy trời đất ơi tôi em gái sao làm cháy được ông thì có ông bao giờ nấu ăn đâu mà không biết Ôi ơi tôi là vua đầu bếp của mini world luôn bà không biết hả ok nè bùm đó xong rồi, vậy là mình đã làm xong được một món rồi Ui, tôi được 4 điểm luôn rồi nè Ủa nhanh vậy? gơi chưa, gơi chưa Ok, vị khách tiếp theo Vị khách tiếp theo là muốn ăn một dĩa xúc xích chiên Một ly cà phê và một bát súp Trời quá đơn giản Nhiệm vụ, ok một ly cà phê đúng không thì mình sẽ bấm vô ly cà phê nữa bạn ơi sau đó mình sẽ múc cà phê nè đó được một ly cà phê nè tiếp theo là xúc xích chiên đúng không xúc xích chiên đầu tiên chúng ta sẽ lấy một cái dĩa đây bạn coi nè đó có quá trời dĩa nè lấy một cái dĩa nha sau để trên bàn đó sau đó chúng ta sẽ lấy rau chúng ta sắc nó ra rồi chúng ta bỏ rau lên đó sau tiếp theo nữa chúng ta lấy cà chua nè chúng ta sắc cà chua ra bỏ cà chua lên đó ghê chưa rồi còn thiếu gì ta à xúc xích xúc xích đúng rồi xúc xích đâu ta à đây đây đây xúc xích đây đó đây là xúc xích đức nha các bạn nha cực kỳ to luôn ok lấy nè đó sau đó mình sẽ nướng nó lên à, khoan không phải nướng mà là chiên mới đúng bỏ chảo chiên nè đó chiên lên chiên lên nè rồi ok quý khách đợi tôi một tí nha tôi sẽ làm nhanh cho quý khách à còn thiếu một tô súp các bạn ơi quên mất lấy tô súp nè múc ra nè đó thế là xong rồi ui tôi được 6 điểm luôn rồi kìa liêu liêu liêu liêu ai chưa ăn đủ của tôi vậy ta họ bỏ về hết luôn ủa sao sammy sao sammy từ nãy giờ không điểm vậy ta ừ. trời ơi sammy dở quá không sammy ơi okay. nấu ngon này mà tại sao bên ông được nhiều điểm vậy kỳ quá à chắc là sammy nấu đồ ăn người ta ăn xong người ta bị đau bụng á bạn cho nên là người ta về hết trơn rồi <laughs> trời ơi là trời coi tôi nè bây giờ để, để, để xem coi xem coi vị khách tiếp theo một bát súp và một ly cà phê ok quá đơn giản phải từ ông này ông này à cái gì bánh mì sandwich hả ok bánh mì sandwich đúng không quá đơn giản ok rồi lấy bánh mì nè bỏ lên trên này rồi lấy quả trứng gà bỏ đây chiên lên đấy là lấy lấy lấy rau nè sắc nó ra rồi bỏ cho bánh mì đó ok rồi chờ trứng chiên xong nữa ok ê sam ơi tôi được 7 điểm ấy nè sao bên bà nãy giờ thấy không điểm người ta Ôi, chưa thấy ai tao ờ, không không không không không có tới khách tôi không tìm tới chỗ tôi mà tới chỗ ông không à kỳ vậy trời ơi không mà biết sao không bà coi cái cái nồi canh của tôi nè nó bốc khói lên nè cái mùi thơm ơi là thơm luôn cho nên là người ta muốn ăn bên quán của tôi còn quán của bà cái mùi canh dở ẹt à cho nên ta không thèm ăn á lư lư ok <laughs> tôi biết tôi chỉ lại canh chắc chắn có nhiều khách tới ăn luôn ôi là trời ok rồi bỏ sandwich lên nè đây đây đèn xong 8 điểm rồi ok vị khách tiếp theo Dạ. một à, hai bánh mì sandwich một pizza và một bát súp trời các ông này ông ăn tiếp hả ông này ông tới nhiều vậy ok à, hai bánh mì sandwich đúng không ok mình sẽ làm hai bánh mì sandwich trong này nha sắc rau rồi nè bỏ lên trên đây lấy cà chua sắc ra ở ờ, quên từ phải làm chiên hai cái trứng đúng rồi chiên hai cái trứng đó để hai anh chiên nè đó chiên lần hai cái luôn cho cho cho cho nó nhanh mấy bạn ơi sau lấy cà chua sắc lần hai miếng cà chua luôn đó lấy thêm miếng rau nữa đó rồi ok à, hồi nãy ông ăn gì nữa ta pizza nữa phải không hình như nãy ông có ăn pizza đúng rồi mình lấy thêm cái bánh pizza nè mình sẽ bỏ trong lò nướng mình nướng nha đó rồi một ly cà phê ok lấy thêm một ly cà phê nè bỏ ở đây ok à, bỏ trứng lên sau đó là lấy cà chua bỏ lên rồi lấy bánh mì sandwich bỏ lên ok được một cái nè rồi cái thứ hai nha mình sẽ bỏ lên nè đó sau đó mình lấy rau bỏ lên bỏ trứng gà lên sau đó lấy cà chua rồi sắc ra nè bỏ lên rồi sắp xong rồi rồi à, đây đây đây đèn ok và bánh pizza nữa ủa khoan tự tính ra đủ rồi mà ta một bánh pizza một ly cà phê và một hai cái bánh sandwich ủa đúng rồi mà còn thiếu gì đâu ta ủa hay là ông ông ông ông ăn canh ta chết rồi mình quên mất ông ăn món gì rồi trời ơi chết rồi chết rồi à đúng rồi ông ăn canh ông ăn canh <laughs> ok ok rồi vị khách tiếp theo trời ơi vị khách tiếp theo của mình y như là ca sĩ luôn bạn ơi bạn coi nè trời ơi ca sĩ đẹp trai ôi bà coi nè Hôm nay quán của tôi có Sơn Tùng đến luôn nè Ghê không? Anh Sơn Tùng đến ăn quán tôi luôn nè anh Sơn Tùng trong MV lạc trôi này chứ đâu. Ok dạ, anh Sơn Tùng ăn gì anh? Quán ông luôn hả? Ờ ổng ổng lạc trôi, ổng lạc trôi mà ổng lạc vô quán tôi luôn ghê chưa? <laughs> Anh muốn ăn à, một dĩa xúc xích chiên, một ly cà phê và một bát súp. Ok anh, anh đợi em tí nha anh Sơn Tùng. Đó, ờ, ok riêng anh là em tặng cho anh miễn phí luôn. Ok, xúc xích chiên đúng không? Đầu tiên lấy cái dĩa nè. Đó tôi bán thôi cho anh sơn tùng cái là tôi được trăm điểm luôn chắc luôn à, ok sau đó lấy rau nè bỏ rau vô rồi ok sau đó lấy cà chua nè bỏ vô rồi xúc xích xúc xích à đây xúc xích đây anh đợi em tí nha đó mình phải lựa cái xúc xích nào thật là ngon nhất luôn đấy ok à, hồi nãy năng gì ta à một bát súp nữa đúng rồi lấy thêm bát súp nè đó cà phê thì mình nãy mình có một ly rồi bây giờ chờ nó xong cái uh, xúc xích nữa thôi Ok, chiến nhanh lên Trời ơi, anh Sơn Tùng đang đợi tôi nè Nhanh lên coi cái xúc xích này lâu hết, Nhanh lên nhanh lên Ok ừ. được rồi được Ok bỏ lên dĩa Không cần sẽ được tương dương là có ca sĩ tới ghé thăm ăn được không Yeah, 10 điểm rồi uh, Trời ơi Không chịu đâu, kỳ quá à. Không ai tới quán tôi ăn hết luôn á Phong Ê, tôi thấy tính là tôi thấy cũng có hai ba người đứng ở trước quán ba kìa mà người ta không order ông đứng cho vui không đừng cho vui luôn á trời ơi là trời mấy bạn thấy chưa quán ăn của mình gọi là bán từ nãy giờ bán nhiều khách quá trời luôn giờ vẫn còn một đống khách đang đứng đây nữa các bạn quá trời khách luôn trời ơi trời bán không hết còn quán của sam á cái gì đâu đồ ăn dở hay sao người ta ăn người ta đau bụng hay sao không ai thèm vô ăn hết trời ơi khóc cái gì mà khóc nấu ăn dở thì chấp nhận đây nè tôi cho thử tô súp nè đây tôi lấy cho bà tô súp nha ok múc súp nè đó ăn thử đi đâu nè đâu nè tôi đưa bà tôi súp nè đó ăn, rồi, ăn thử đi đấy rồi nhâm nhâm nhâm nhâm hmm. trời đất ơi sao y chang của tôi vậy sao bên đông nhiều khách rồi ở đâu mà y chang của tôi ngon hơn nhiều đó mấy bạn ơi mấy bạn thấy quán của phong được 10 điểm nè quán sam được không điểm thì bạn biết quán của ai nấu ăn ngon hơn rồi đúng không trời ơi là sam nha quán của Phong thì có Ok và cảm ơn anh em đã xem video này nha Nếu như bạn nào mà đã đoán đúng rằng là Phong là người chiến thắng á Thì xin chúc mừng các bạn nha Còn bạn nào mà đoán là Sam chiến thắng thì mấy bạn đã sai rồi Phong mới là người thắng nè Phong được 10 điểm luôn Còn Sam được có không điểm mà Tại vì không ai ăn hết <laughs> Ok và cảm ơn anh em nha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 Bye bye Yêu em phải nồi Tạm biệt Sam bye bye mấy bạn đi Sam Bye bye Sam thắng nha Tào lao không thắng thì có